나 지금 chia tay vội vàng đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu ai đừng cố ra vờ gượng cười nhắm mắt lạnh lùng quay đi đừng để hạnh phúc đi qua xa rơi hạn em nữa đừng làm anh phải đau nữa đừng bắt tim anh ngừng đàn đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác đâu dễ tìm được beyond the normal functioning of the mind, beyond words, beyond even thought itself. Just because we can't prove something scientifically doesn't mean it's not there.